rồi trước khi này trước khi làm bài tập này thì mình làm thêm một cái phần nữa nhé một phần nhỏ nữa này một phần nhỏ nữa để chị uh, chú ý này à rồi cái này mình hay làm kiểu này này mà chị hay quên này ok thông thường khách hàng vào vào cái chỗ đấy đầu tiên đúng không thì mình hay gắn cho họ một cái thẻ chị ạ đeo thẻ là gì khách hàng tiềm năng muốn mua cua đúng không muốn mua cua thì mình cho họ một cái thẻ như này mình tạo một action mới nhé. mục đích để tạo cái thẻ ấy, thẻ tác là gì là để phân loại khách hàng phân loại khách hàng theo cái gì tiến trình tiến trình flow bán hàng của anh chị thông thường mình sẽ phân loại làm hai nhóm nhóm số 1 là gì cho rõ ràng luôn là nhóm số 1 là khách hàng chưa mua hàng tức là họ gì họ thấy sản phẩm hay quá rồi và mua cua được tặng ghế đọc sách nữa họ thích quá rồi đúng không mua hai cái cua tặng ngay ghế đọc sách thì sao đó xong họ mua ngay thì anh chị gắn cho họ một cái thẻ là gì à, đã mua hàng đó đã mua hàng rồi còn đối với những khách hàng họ vào họ bấm họ xem mà mua hai ký cua được cái đầu sách này thì họ cần băn khoăn và hay là lừa đảo đúng không họ chưa chắc chắn họ chưa ra quyết định họ mua hàng hay không thì chúng ta gì gắn chọn một cái thẻ đúng không thì mình sẽ gắn chọn cái thẻ đầu tiên action này nối ra đây chỗ này là gì là mình ghi là thẻ thẻ nha à, khách hàng tiềm năng tức là họ chưa biết mua mua hay không mà đúng không à, hỏi hỏi à, cua bây giờ hai ký cua đi đúng không mua hai ký cua gạch đó gạch rồi thẻ chiến dịch ngày là ngày 14 tháng 10 mình rõ ngày 14 tháng 10 mình gắn gắn thẻ là ngày 14 tháng 10 để chị biết là à 14 tháng 10 đúng không đó sau đó thì chỉ cần khách hàng nó bấm vào đây thôi nó bấm nó bấm vào phát này mình đã gắn cái thẻ rồi và mình di chuyển di chuyển này vào đây này gắn vào đây này đó sau đó mình bấm vào đây này để tạo thẻ nhá action này attack này rồi mình ghi là gì khách hàng tiềm năng hỏi hai ký cua gạch 14 tháng 10 đúng không bấm new đó bấm public là xong ai vào phát lại bị gắn thẻ luôn lập tức rồi thì sau này anh chị vào phần contact này contact nhá đó rồi anh chị bấm vào filter cho mình này bấm connection này lọc thẻ này đúng không đây thấy chưa anh chị xem này khách đã comment này chị Thùy chỉ làm có thẻ này 249 người này à hóa ra khách hàng comment nó thấy được 249 người và bấm vào bài comment đó thấy chưa để chúng ta phân loại được anh chị nhé 7 giờ trước này phát đạt này à bà phát đạt là nam này Ồ, đã mua hàng rồi gắn thẻ đã mua hàng rồi đó rất tuyệt vời hay không đấy thì anh chị cứ gắn thẻ cho mình như vậy nhá và bây giờ là 4 giờ 20 rồi đúng không là thay đổi lịch là 4 giờ 50 chúng ta vào lớp ok không và 30 phút bắt đầu